gió thôi đi vui nắng lên qua ông cửa trời bút cao vậy lá bé rơi mùa hạ về trong lòng đi nhớ thương mùa hạ về trong lòng đi nhớ ai đâu đó cơn mưa nhẹ xưa sao quên hành lang ngày nắng vã gió làm sao quên bàn tay còn tôi lẻ loi nhìn theo làm sao quen hành lang hai năm ¡Todo! làm sao quên tình hàng ngày nắng và gió làm sao quên bóng ai đi ngang đó dòng nói người vẫn còn đây tiếng cười người vẫn còn đây